tình là nghĩa xóm thì có bao lâu mà sao hơn thua nhau mấy câu tình yêu là những gì kết thân nhau thì ta hãy càng luôn chân quý oan gia oan gia yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay oan gia oan gia yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người lâu lâu có dịp hai chị em ngồi tâm sự ha cháu bị mệt hả bà cũng mệt lắm cũng ngộ à. ghê bây giờ ba mẹ từng tuổi này rồi không lẽ không được một lần bận áo cô dâu sao ta không nghĩ tới cái điều đó hả Trời ơi, già rồi chứ Phải thích chồng chứ kén chọn hoài chi vậy Thiệt ra là em cũng muốn có chồng Mà cái mối tình mà em ao ước đó, Nó phải lãng mạn Nó nè đó thì giống như cái phim hàn quốc mình đang coi rồi đúng không nhưng mà em kiếm hoài không có người đàn ông là hoàn hảo hết ví dụ như chị có chị giới thiệu cho em đi được thì tiến tới luôn tưởng chuyện gì yên tâm để chị lo trời ơi tới rồi tới rồi trời ơi tới trước không tiếng luôn vậy đó trời ơi trời. trời. em đẹp chưa em đẹp Chừng chưa chị đẹp à, ờ, dạ à, chào anh cả buổi sáng nay em đợi anh đó cũng may là anh đã tới rồi chào anh anh quốc hùng à, dạ chị à, em có quốc hùng chị em là nhân viên giao hàng nhân viên à, giao hàng à, em bị kẹt xe nên em tới trễ lần sau em xuống kinh nghiệm nha chị cái gì vậy giới thiệu người ta tự nhiên là nhân viên giao hàng là sao ờ, thì là nhân viên giao hàng chứ làm sao xấu xác vô đây chị trời nghe lời chị kể á là em nghĩ là hường là cô gái thùy mị nết na dịu dàng lắm không chị dạ À, chào em Anh đợi chút xíu nha À ủa cái cô đó là gì của chị vậy nhưng mà hường có nhà không chị hường hôm bữa nghe chị giới thiệu em nôn quá em muốn gặp hường quá hường đó để từ từ hai đứa nói chuyện với nhau nha hường ờ. ơi ra đây cưng dạ chị kêu em hả chị ừ à, à dạ em chào anh quốc khùng đó à. cưng ờ anh chào em dạ ờ. quốc khùng hùng hả chị ờ, phó phòng ngân hàng đó rất hân hạnh được gặp em dạ em rất hân hạnh được gặp anh theo ờ, lời ờ, anh được nghe thì ờ, anh thấy hình như hơi sai sai á nha anh nói sai sai là sai sai sao anh em um... á em là em ngây thơ em hiền lành em thủy mỹ lắm á dạ anh anh biết phạm hương không anh à biết chứ dạ. đẹp lắm đó dạ, anh thích lắm. đó dạ ừ. em là phạm hương đó phạm thị hương dạ. phạm thị hương dạ em phạm hương phạm chị hương. thị bỏ lâu rồi chị không biết chị thị anh cao quá hả ờ à. anh cao mét mấy vậy anh <clears throat> anh cao có một mét tám mà ôi một mét tám mà kêu có à à vậy à, người phụ nữ nào mà lấy được anh á chắc hạnh phúc lắm ha ủa em nói vậy là sao thì á à, suốt ngày á à, rảnh rảnh không có chuyện gì làm á lấy cái nồi dẻ lao chừng nhà nè sạch sẽ quá trời luôn trời ơi Sao biết hay quá vậy? Trời ơi, nhà anh đó, đừng có nói mấy trần nhà nha Mấy cái bóng đèn giống như vậy nè Anh tháo xuống lau sạch hết luôn Ngày nào anh cũng tháo lau Mấy cái này nè, anh giới một cái là tới liền Anh giới lên một cái, là lấy xuống lau từng cái, từng cái, từng cái Sau khi hả, anh đem mình cái, ngay cái... Ủa? Ủa, cổ bị sao vậy chị? Em thấy đang nói chuyện mà những cái cổ đi uh, chạy vô đó là... Ủa chị? Chị bị sao vậy? chị có sao không chị chịu không ủa cái nhà này bị gì kỳ quá ta ủa chị có sao không chị đang... em chưa bác sĩ nha không chị đang bác sĩ bị tai biến chị trị hết luôn chết rồi vậy không được chị tai biến là nguy hiểm lắm trời ơi chị ơi em chỉ bác sĩ liền nha em gọi bác sĩ liền nha không em em gọi bác sĩ liền không không, không ổn đâu chị không được em thấy gì không ổn em cứ ngồi đi em em ngồi chị hết thở sâu vô chị ơi ừ. hít thở sâu vô chị, chị hít quá luôn đó hết bây giờ chị có sao không chị không em em, em ngồi đi em ngồi đi em ngồi em, em lo cho chị em lo cho chị mà không không rồi chị gì vậy nhà này bị gì kỳ vậy ta em em uống nước rồi em về đi uống nước rồi về ủa làm sao trời ơi cái gì mà kỳ cục vậy trời đất ơi trốn ở trong toilet luôn à không ra nói người ta tiếng để người ta về cơm nổi không có sức ra nổi luôn mà công nhận cái thằng này nó ăn cái giống gì mà nó cái mùi nó nặng dễ sợ em còn nhớ cái mùi của nó không nó, nặng nặng nó nó nó, nó hành hành nó chui thôi tôi nữa rồi nhắc đi ờ. nhắc không mà cũng khó chịu nữa không kể đi không có thằng này kiếm thằng khác Ôi, trời ơi, trời Hường ơi quá trời trai đẹp luôn nè cưng ơi Trời ơi nè body sáu muối cuồn cuộn Quá trời đẹp luôn vậy Thiệt tình á Nè cái thằng này nghe là huấn luyện viên thể hình Em mà lấy nó nghe Nó về nó huấn luyện em nghe Em như người mẫu luôn đó Nè cái thằng này chị thích nè Thằng này còn độc thân chưa có vợ nè đâu, Coi coi đâu. được không coi Đó Cái cũng thường thôi gì đâu trời. Trai đẹp theo em đầy nữa đó quan trọng là nhân cách kìa chị tốt gỗ hơn tốt nước sơn mà thôi hẹn đại đi tối nay cũng được tối nay hả ừ. thôi tối nay tao bận rồi chắc để sáng mai được không ok không ừ, thì sáng nó quan trọng gì đâu ừ chảnh ghê Trời ơi chị Em à, giờ chào chị mời vô nhà đi đứng vậy à, đứng lâu chắc mệt lắm rồi hả không sao đâu chị dân thể thao mà nắng mưa là chuyện nhỏ trời ơi cứng nhắc à này muốn sầu riêng chứ không phải muốn mít đâu ừ. ôi nếu mà có hình thân hình đẹp như vậy chắc phải tập dữ lắm chị em thấy cũng thường thôi mà ờ à... à nếu mà chị dân với hường thích á thì à, mỗi buổi sáng à, vũ sẽ ghé đây 2 tiếng để giám sát tập luyện bảo đảm sau 2 tháng là thân hình sẽ như con gái 20 trời ơi vừa có dốc dáng đẹp mà còn được tập luyện với trai đẹp nữa mình có đang nằm mơ không ta xong kêu vô đi hả à, mời vô à, hương nghĩ rồi chắc là từ mai ấy, mình bắt đầu tập luôn nha ừ mà vũ nói trước nha cái này tập rất là cực khổ đó nha ừ không có sao hết á tập vậy không có được rồi tập đi tập lên tập đi tập rồi nhảy đi đúng một hai ba không tập nữa cô phải tập tại sao tôi là người thích thể thao tôi yêu những người thích thể thao anh thích thể thao nghĩ sao cưới cha này về hả đang ăn cái kêu ra đi tập thể dục đang ngủ lôi đầu về bắt tập thể dục ai mà chịu nổi trời ơi thì từ từ chứ bây giờ không được người này để tôi kiếm người khác thôi thôi thằng này không được thằng nào cũng không được hết em quyết định nói như vậy tới cuối đời trời ơi mày đứng lại trời ơi là trời em không tập thì chị tiếp tục chị tập chị sẽ kiếm